Địa ốc Vasta xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Nhà hệ phường 12, diện tích 50m2, mua bán vi bằng Nhà tôn kiên cố, có 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, sân để xe máy Nhà hướng đông, đường ô tô, cách trục chính đa ra hoa 500m, cách chợ Thái Phiên 1,5km, khu dân cư yên tĩnh Giá 820 triệu đất hẻm Trần Khánh Dư, phường 8, diện tích 85m2, ngang 5m, sổ nông nghiệp phân quyền 12 nhà, hướng đông, đường bê tông 3,5m, đất cách chợ Đà Lạt 2km, cách đường Trần Khánh Dư 60m, khu dân cư đông đúc đầy đủ tiện ích đá 1,25 tỷ, đất hẻm Phù Độc Thiên Vương, phường 8, diện tích 69m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường bê tông 4m, đất cách chợ Đà Lạt 2km, cách đường khu động Thiên Vương 80m, khu dân cư sầm uất, xung quanh nhiều khách sạn, tiện ích đầy đủ, thích hợp định cư hoặc kinh doanh, giá 6 tỷ, đất khu Liên hợp Văn hóa Thể thao tỉnh Phường Bản diện tích 110m2, sổ riêng xây dựng hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô 6m, quy hoạch 10m, đất cách chợ Đà Lạt 2km nằm trong khu sân vận động tỉnh, thích hợp kinh doanh khách sạn, ăn uống, vui chơi giải trí, giá 11 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Địa ốc Firestar, địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.